À, hello các bạn. À, hôm nay mình à, vô cái dàn thủy canh ở trong cái nhà kính của mình, ở trong cái greenhouse để mình chuyển một cái cây uh, cà rốt, uh, cái cây cái cây um, uh, cà chua vô cái uh, cái thùng nước dinh dưỡng. Thì uh, bữa thứ hai đó thì thời tiết bên ngoài khoảng chừng uh, sáng sớm khoảng chừng 3 độ cho nên uh, có nhiều cây nhiều rau nó sống không có nổi. Ví dụ như hai cây quế ở đây. Đây là mình mới chuyển vô hôm qua đó, chuyển hôm qua cái cây này thì bắt đầu nó ờ, bắt đầu nó chịu sống rồi còn cái cây này thì nó hơi bị lạnh chịu không có nổi thì mình chuyển vô dàn tỉ canh mình ờ, trong nước thôi mình để cho cái rễ nó xuống dưới đây đó rồi ờ, mấy hôm trước nữa đó thì mình chuyển vô đây thì mấy em này thì bây giờ bắt đầu sống lại tươi rồi nè còn cái cây cà chua này đó thì cũng mới chuyển vô hôm qua luôn coi như là đi hết rồi đụng hết lá rồi thì hy vọng là nó sẽ sống nổi trong cái ờ, ờ, những ngày sắp tới mà hôm nay thì thấy nó cũng đỡ đỡ rồi còn cái cây này cây cà chua này thì ờ, mình đã trồng một thời gian rồi bây giờ rễ nó ra rồi thì khi mà nó ra đủ dài như thế này các bạn thấy không đó khi mà nó ra đủ dài như thế này đó là mình có thể chuyển vô một cái thùng nước dinh dưỡng rồi thì bây giờ mình sẽ làm một thùng nước dinh dưỡng cho các bạn xem để mình dưỡng cây này là cây trước đây mình đã làm trước cũng ok cũng tốt còn ờ, cây này là cây mà mình làm đầu tiên thì bây giờ lên chuẩn bị có bông rồi chắc chắc sắp sửa có trái này hy vọng là uh, để xem để xem qua đây nha đây thì mình có chuẩn bị ở đây sẵn thì muốn muốn bỏ cây cà, ờ, cà chua vô đó thì mình có một cái rổ thì bây giờ cái rổ này cái mấy cái lỗ này nó nhỏ quá mình mỗi lần mình nhét vô cái rễ làm cho nó nó nó, nó lòi qua cái đây đó thì nó hơi hơi khó chút xíu cho nên hơi khó cho nên mình lấy cái cái kẹp cắt chỗ một lỗ thôi miễn sao cho cái rễ nó nó qua là được rồi mình sẽ cho bạn các bạn coi xem ha Đấy. Úi dạ, rồi dần này đừng cắt lớn quá nè cỡ này thôi ha tại mình cắt lớn quá đó khi mình ờ, dùng đất hay là dùng uh, sơ dừa hay là dùng mấy cái ờ, hộp đá đó nó sẽ lọt qua nó lọt vô cái thùng nước mình thì không có nó không có sạch cho cái thùng nước mình thôi đây mình sẽ lấy ảnh ra từ cái rổ nhỏ này chỉ để ý là khi mình rút rễ đó tại vì rễ khi mình nó ra đó nó sẽ bị hơi rối chút xíu đó, bị rối thì mình cứ lấy ra nhẹ nhẹ để cho anh ra thôi có ờ, đứt nhẹ chút xíu không sao đâu dành một cái thì không sao đâu nếu đường sao mà đứt cả chùm rồi tội nó nó nó cũng ờ. <coughs> yeah. tại mình muốn lấy ra khỏi cái ờ, cái này luôn á là lý do tại mình muốn cho cái rễ nó phát triển tốt hơn trong cái thùng nước cho nên mình ờ, lấy ra mấy cái này thì mình giữ lại mình xài tiếp Đó. cho nó vô chút nước đi khi mình ờ, vô nước như vậy đã à, mình cái nước cái nước mình để ờ, ở phía trong cho nó à, vừa đủ nhiệt độ phía trong đừng có để lạnh quá lạnh quá nó nó sốc nó sốc rồi nó nó siêu liền yeah. đây mình sẽ nhét vô đó mình nhét vô qua cái lỗ này đó đó đó là cái rễ đây thì khi cái rễ bỏ vô nước là nó vừa nó vừa tới tới nước vừa tới cái cái, cái nước dinh dưỡng giờ mình chỉ bỏ đá vô thôi cành cho nó vừa giữa giữa chút xíu cho cho nó ra được mình làm xong cái này ờ, rồi ờ, khoảng chừng hai tuần sau mình coi lại trồng mấy này cũng mê lắm các bạn à, cũng có lúc uh, sao mình trồng hoài trồng nó không lên rồi nó bị chết rồi cũng cũng buồn á nhưng mà mình cứ tiếp tục tiếp tục đừng có ngừng rồi mình sẽ tìm cách ra để mình trồng cho nó tươi nó tốt hơn tại vì nhiều người cũng làm rất là thành công cho nên mình cũng đừng có bỏ cuộc uổng lắm tại mình thích mình thích làm cái dàn thủy canh nói cho rõ là cái dàn thủy canh là để mình khỏi phải chăm sóc nó nhiều một ngày mình vô đây ngồi chút xíu chơi nó cũng vui thấy ờ, cây cối nó lên nó cũng cũng thoải mái tinh thần nữa à, <clears throat> còn trong đất thì mình phải tưới suốt thì nó về là xong rồi thì cái nắp mình cũng đã khoét sẵn cái nắp mình khoét một cái lỗ sẵn bỏ nhiều vô thế này xong em cà chua đã vô rồi đó thì à, nếu à, khi mà nó lớn á cây cà chua này nó nó nó loại là dạng bò mà mình thích trồng cho nó đứng, lên khi mà nó lớn lên chút xíu mà nó bị quằn cây hay gì đó thì à, mình lấy à, ví dụ như ba chiếc đũa như này mình cắm như nè để cho nó nó, nó chịu để cho nó lớn nữa rồi khi nó lớn là mình tính sao mình lấy dây treo hoặc lấy cây rồi này kia mình uh, cho nó treo lớn lên thì nó ha thì à, nếu mà trong cái này đó mà các bạn nào mà thấy những cái lá nào mà tươi mà khô rồi này kia đó thì à, lấy tay ngắt qua đi còn cái nào mà cứng quá rồi lấy cây kéo cắt cho nó dễ đó, để cho nó để cho nó, nó nó phát triển những cái tốt hơn chứ nó phát triển vô mấy cái lá héo thì nó đâu có nó, uổng thì à, bạn nào mà thấy mà cái clip mà có uh, uh, giúp được các bạn cái gì đó, thì mong các bạn uh, ủng hộ và subscribe phía dưới cho mình ha cảm ơn hẹn gặp kỳ sau bye nhiều một ngày vui vẻ chúc một ngày vui vẻ à, chúc các bạn một ngày vui vẻ thank you à, hẹn lại hẹn à, <clears throat>